Hello, xin chào mọi người. Ở ờ, trong thời gian vừa qua thì ờ, có rất nhiều anh chị em có hỏi Dũng là làm sao để có thể cài đặt ừ, AMI Broker giống những cái mà Dũng đang chia sẻ. Thì hôm nay Dũng sẽ làm một cái video để chia sẻ với chúng ta làm nào để chúng nó cài được ở ờ, cái AMI Broker giống như Dũng ạ. À, trước khi mà mọi người cài thì chúng ta cần phải download phần mềm ạ. Thì ở đây ở phần link bên dưới của video này thì mọi người có thể download đó là một cái phần mềm Ami Broker DVD hoặc là nếu những ai đã có Ami Broker rồi thì Dũng sẽ có một cái phần đó là code COD cái phần code đấy chúng ta có thể download về còn nếu trong trường hợp mà chúng ta không muốn sử dụng cái Ami Broker này thì chúng ta có thể lên mạng vào Google chúng ta search thì chúng ta cũng có rất nhiều uh, cái phần mềm Ami Broker để chúng ta có thể sử dụng À, tuy nhiên thì à, đây là cái phần mềm AMI Broker của Dũng nên à, rất nhiều anh chị em muốn học cái phương pháp để cài đặt cái AMI Broker này cho cho mình thì khi mà các bạn bắt đầu tải về thì nó sẽ xuất hiện cái file nén đây là file nén á đây là file nén và các bạn chỉ vào chuột phải là à, giải nén này xong ạ giải nén thì có thể bạn sẽ đưa vào cái ổ D hoặc là ổ E thì để cho chúng ta thấy là nó không bị ảnh hưởng đến quá trình uh, mà chúng ta giải nén sau khi mà ở đây tôi đã uh, giải nén xong hết rồi ạ và tôi à, để trong cái ổ đó là ổ ở đây là cái ổ à, E đây là sau khi vào ổ E thì khi mà bạn bắt đầu giải nén thì nó sẽ làm cái file giống hệt như này ạ chúng ta sẽ nhìn thấy file giống hệt này bạn mở ra mở ra và đây là cái biểu tượng của Ami Broker bạn chỉ cần nhớ chuột phải ạ chuột nhớ chuột phải này sau đó và sen tu đưa ra màn hình cái top thế là xong bạn đây là tôi đã làm rồi nên tôi không làm nữa bạn à, nhớ chuột phải này sen tu đưa ra màn hình desktop để xong sau khi bạn à, làm xong cái công đoạn này rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại màn hình desktop đây ạ đây là quay trở lại mình desktop thì chúng ta sẽ bật lên và chúng ta thấy là màn hình nó xuất hiện thế này ạ đầu tiên chúng ta có thể quay trở lại chúng ta xem đấy ạ thì màn hình nó sẽ xuất hiện như thế này à, đúng không ạ và sau khi mà màn hình xuất hiện này thì bây giờ chúng ta sẽ update dữ liệu vào thì update dữ liệu thì ờ, chúng ta sẽ có rất nhiều cách update dữ liệu khác nhau à, tuy nhiên thì ờ, ở đây ờ, Dũng sẽ hướng dẫn các bạn là update uh, dữ liệu trên cà phê app còn một cái dạng update dữ liệu mà Dũng sẽ up ở phần video bên cạnh đó là update dữ liệu của cái anh anh bạn tức là anh Trung anh có hướng dẫn đó là anh đang sử dụng cái phần mềm Datatic thì anh sẽ hướng dẫn cho các anh các chị và các bạn ở phần video tiếp theo ở đây Dũng sẽ hướng dẫn cho chúng ta là update bằng cái cà phê app mà chúng ta không phải mất phí thì khi mà chúng ta update cái à, vào đây ạ đây chúng ta sẽ update vào cà phê app đây là dữ liệu ạ thì uh, chúng ta sẽ vào cái phần dữ liệu đây chúng ta nhìn lại vào phần dữ liệu sau vào phần dữ liệu thì chúng ta đấy, vào phần dữ liệu đây chúng ta nhìn lại thì chúng ta sẽ thấy là nó có một cái phần hình ở phía dưới đó là AMI Broker và chúng ta sẽ tìm vào cái công cụ kỹ thuật chúng ta nhớ lại à, công cụ kỹ thuật đây là công cụ kỹ thuật và chúng ta uh, mở công cụ kỹ thuật ra thì trong cái công cụ kỹ thuật á, thì các bạn thấy rằng là phần phần này các bạn sẽ tải tải thứ nhất là tải cái file từ trên xuống dưới này file đầu tiên là file thứ hai này đấy chúng ta là up to điều chỉnh này file thứ hai và phần dưới cũng tương tự chúng ta sẽ tải vài về nó sẽ tải về một phần nào đó và tiếp theo chúng ta sẽ tải tiếp theo đây là cái phần cái này bị lỗi nhưng ờ, tôi đã đã tải xong rồi ạ tôi đã xài xong cái phần ờ, thứ hai đứng thì từ trên xuống dưới và ờ, cái phần này cũng từ trên xuống dưới thì khi mà chúng ta tải xong thì nó sẽ nằm trong cái phần download chúng ta sau khi nó nằm trong download chúng ta thì chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta quay ra chúng ta quay ra vào và chúng ta thường thì nó sẽ nằm trong cái phần download đây chúng ta vào phần download và trong phần download này thì chúng ta đơn giản đây là hai file tôi vừa tải một cái file là ở đây và một file là file dưới chúng ta nhìn thấy hai file này và chúng ta chỉ cần là bôi đen hai phần này và chúng ta mở chúng ta giải nén thế xong ạ chúng ta sẽ giải nén là chúng ta sẽ giải nén ra đây giả sử như Dũng sẽ giải nén đây chả giải nén thì khi mới giải nén thì nó sẽ uh, ra một cái file và ở đây Dũng đã giải nén xong một cái file đó là file data Dũng sẽ cho ra ở phần uh, màn hình tốt ạ thì thường thì ờ, cái này nó sẽ vào một cái cái một cái file và nếu trong trường hợp mà nó ở một cái file uh, riêng lẻ này chúng ta đưa vào một, một cái file chúng ta sẽ uh, tạo ra một cái file đấy chúng ta sẽ tạo một file chúng ta gọi là file data đấy ạ data rất đơn giản đúng không ạ và chúng ta chuyển hết vào cái file data này đấy, đưa hết vào file data này sau khi mà chúng ta cho vào phần da, file data này thì chúng ta sẽ um, có một cách đơn giản nữa là chúng bắt đầu chúng ta sẽ update dữ liệu từ cái và chúng ta vừa tải xuống vào gì ạ vào Army Broker thì ờ, đầu tiên chúng ta sẽ update đây ạ update thì các bạn nhớ này khi mà các bạn kéo từ trên xuống dưới này cái phần vào phần file này kéo từ trên xuống dưới thì cái này import đây các bạn sẽ nhìn thấy import này các bạn vào và các bạn ờ, vào phần này lại bạn tìm đến cái ờ, file mà vừa chúng ta vừa update ạ thì ở đây nó nằm trên desktop đúng không ạ thì chúng ta vào desktop thì chúng ta kiểm tra xem nó nó nằm ở data đúng không ạ chúng ta vừa thấy là data đây chúng ta vào data Đấy, vào xong cái data này chúng ta can chôn A con chữ A là nhấm boolean tất cả cái này và chúng ta open và next Đấy, ở trên này chúng ta so số 1 và tiếp tục chúng ta next next tiếp ạ thế là xong đấy ạ thế đây đấy là chúng ta đã áp được hết update được dữ liệu vào trong cái AMI broker của chúng ta à, tuy nhiên thì để cho thuận tiện chúng ta không phải làm cái này tại vì cái này là thường thì hàng ngày chúng ta phải update và thực tế là chúng ta phải 5 giờ hơn 5 giờ chúng ta mới update được một lần nên chính vì vậy thì à, nếu anh các anh chị và các bạn muốn sử dụng một cách chuyên nghiệp thì chúng ta nên sử dụng Datatic ạ ở trên thị trường có cái phần mềm Datatic thực sự là nó sẽ rất hữu ích cho chúng ta nên nếu ai các anh chị nào mà thực sự muốn sử dụng Datatic thì Dũng sẽ để cái phần link bên dưới để chúng ta có thể đăng ký và Ờ, nhờ anh Trung anh có thể hỗ trợ chúng ta sau khi mà chúng ta đã có dữ liệu ở đây xong rồi thì bắt đầu chúng ta vào vào xem là cái cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi đây là cổ phiếu đấy thì chúng ta nhìn để quan sát đây chúng ta thấy là các cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi thì chúng ta đã được một cái khung hình giống dũng đạn đây, phía trên này là, là thị trường chung phía dưới là gì ạ một cái biểu đồ uh, hình que uh, phần dưới nữa là khối lượng và các bạn có thể thấy rằng là phần bên cạnh các bạn sẽ quan sát phần bên cạnh thì nó có cả biểu đồ hình nến này đấy các bạn có biểu đồ hình nến RSI ở đây đây RSI à, các bạn có thể lấy MACD cũng có ở đây các bạn tiếp tục là chúng ta có thể tổng hợp à, gồm có RSI này MACD và chỉ số ADX đấy, chúng ta có tất cả các chỉ số hoặc là thậm chí có cả Ichimoku ở đây ạ thế thì uh, với chúng ta thì trong cái phần mềm này thì các bạn thấy là các bạn được tương thích gần như là hết các uh, chỉ báo thì phần lớn là Dũng sẽ sử dụng cái chỉ báo là ở đây là chúng ta gọi là chỉ báo trong cái mô hình của Dũng nó chủ yếu tập trung uh, là khối lượng và giá đó ạ còn những đường trung bình động này là nó cho chúng ta cái về xu hướng thì những ai mà học Dũng hoặc là theo cái phương pháp của Dũng thì chúng ta có thể sử dụng này ngoài ra thì uh, trong những buổi tới thì các bạn theo dõi những cái video tiếp của Dũng thì Dũng sẽ phân tích từng các chỉ báo này RSI là gì MACD là gì tổng hợp như nào uh, Ichimoku và tất cả kênh đó là uh, toàn bộ những video liên tục liên tục trong toàn bộ thời gian tới để uh, phục vụ tất cả các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường những nhà đầu tư mà uh, chưa biết phân tích kỹ thuật nào như thế nào thì Dũng sẽ có những cái livestream có những cái video trực tiếp để chúng ta có thể biết được chúng ta sẽ biết được là những cái chỉ báo này chúng ta sử dụng như nào khi mà chúng ta bắt đầu tham gia vào thị trường và các bạn sẽ biết được là việc mà các đường trung bình động nó sẽ hoạt động ra sao uh, à, RSI nó hoạt động ra sao và các chỉ báo này chúng ta ứng dụng ở những thời điểm nào cho nó thích hợp đó là toàn bộ những video tiếp theo mà chúng ta sẽ được học nên khi mà chúng ta đã biết được cái video của Dũng này thì chúng ta hãy đăng ký kênh ạ hãy đăng ký kênh ở phần bên dưới để khi mà Dũng có những video nói về nến này nói về trung bình động này nói về RSI này nói về Ichimoku nói về tổng hợp tất cả những kiến thức về cơ bản về cơ bản trong cái việc phân tích kỹ thuật thì các bạn sẽ có thể là không phải học ở đâu hết và đây là những kiến thức mà thực sự giá trị với chúng ta à, tuy nhiên thì à, nếu các bạn muốn hiểu rõ sâu về VSA thì à, cũng sẽ có những cái chương trình à, mà chúng ta có thể học được trong cái biểu đồ và Dũng chia sẻ đó là những cái à, VSA căn bản nên khi mà chúng ta đăng ký vào cái kênh của Dũng trong cái chia sẻ này thì chúng ta sẽ học được rất nhiều thứ và trong trường hợp nếu các bạn muốn tự động ứng dụng ứng dụng tự động vào việc mà chúng ta có thể sử dụng cái mã cốt khi mà các bạn chưa biết rằng là, là, các bạn à, đặc biệt là các bạn đã có gì ạ đặc biệt là các bạn đã có cái biểu đồ này rồi thì các bạn có sử dụng cốt của Dũng ạ đây là cái phần mềm cốt của Dũng đây là cái phần cốt này COD ở phần dưới nó có ba cái đây các bạn sẽ vào đây là cốt này có uh, chỉ số index này voi này vôn này và một cái thanh ba thì khi mà các bạn cóp cái phần cốt này này vào thì các bạn rất đơn giản các bạn cóp ở đâu ạ các bạn vào cái uh, phần mềm đúng không vào phần mềm mà ban nãy các bạn vừa tìm thì các bạn tìm cái phần này. đây các bạn để ý một chút ạ. formula các bạn vào formula và các bạn vào cốt tầm đây cốt tầm này đây là cốt tầm các bạn copy thế là xong ạ copy thế là xong đấy là gì cũng rõ copy thế là xong sau khi bạn copy xong thì bạn thoát ra bạn thoát ra bạn có thể thoát cái ờ, cái biểu này, này ra một chút ạ sau đó thì bạn có thể quay trở lại đấy quay trở lại đây ạ giả sử bạn lấy một cái file mới đấy ạ file mới đây là cái file mới thì bạn à, tìm cái file mà ban nãy bạn vừa đưa vào thì ở đây nó bạn có thể vào Windows này sau đó vào chat này sau đó bạn tìm formula đâu formula hoặc là ở đây chúng ta nhìn thấy đấy có cốt tầm này chúng ta nhìn thấy cốt tầm chưa và trong cốt tầm này các những cái file vừa rồi giả sử như là phía trên là chúng ta có một cái là index đúng không chúng ta có index thì chúng ta sẽ à, đưa cái index vào phía trong này thì chúng ta đã thấy cái biểu đồ của thị trường chung sau đó thì chúng ta gì ạ đưa cái uh, thanh mà chúng ta vừa uh, ừ, có vào chúng ta cũng đưa vào đấy ạ đấy, đưa vào thì chúng ta có biểu đồ thanh nhưng để để làm sao để chúng ta sẽ không nó không bị nằm nằm ở viên dưới dưới này thì chúng ta có một cách đơn giản nó là cách như thế nào chúng biết không chúng ta chỉ cần là chúng ta tạm thời chúng ta xóa này ạ chúng ta chỉ cần là kích đúp chuột ạ đấy chúng ta kích đúp chuột là nó xuống và vôn chúng ta cũng đưa vào đây chúng ta kích đúp là xong là chúng ta sẽ có một cái biểu đồ giống như Dũng ạ đây nếu các bạn nào chưa biết thì chúng ta sẽ có cách này chúng ta làm rất đơn giản tức là chúng ta vào cái phần cốt tầm này chúng ta kích Đấy, chúng lấy một cái file khác đấy, vào Cotton này. Chúng ta sẽ đầu tiên là cái index thì chung này. Sau đó tiếp theo là gì ạ? Thanh ba và phần cuối cùng là gì ạ? Khối lượng. Ở phía trên này chúng ta có thể bỏ. Nếu anh chị em nào muốn sử dụng thêm RSI ở phần dưới thì đơn giản nữa ạ. Chúng ta sẽ lấy một cái chỉ báo RSI. Đấy, lấy một cái chỉ báo RSI. Ở đây có RSI, giả sử như RSI ở đây, chúng ta lấy cái chỉ báo này, chúng ta kích nút thôi thì nó có RSI ở dưới đấy là cách mà chúng ta đưa vào cực kỳ đơn giản các bạn à, có thấy là đơn giản không ạ thì à, khi mà các bạn thấy là thực sự cái này đơn giản thì à, chúng ta hãy download cái phần uh, tải cái phần mềm ở phần bên dưới để khi mà chúng ta về chúng ta có thể tự làm được đúng không ạ ai cũng có thể tự làm được còn nếu chúng ta muốn sử dụng dữ liệu tự động thì chúng ta có thể là xem cái video của video của anh Trung anh Trung ở phần bên dưới để chúng ta có thể là biết được Ờ, sử dụng data feed như thế nào data tích như thế nào một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn